Tôi phát hiện sự vô dụng của Dương Tiễn là giả, thực tế thân thủ của hắn rất nhanh. Khi hắn né đòn thì để lại một bóng nước ở vị trí cũ. Thân thủ còn nhanh hơn cả nước, tôi cảm thấy tốc độ của hắn nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Khi đối phương còn chưa xuất hết chiêu thì hắn đã đi được một vòng. Người có kinh nghiệm sẽ thấy được tốc độ phản ứng của hắn. Ví dụ như khi rơi vào một đám người đang đánh nhau, bọn họ nhào đến nhưng hắn lại không dính một phát nào, Ví dụ có một đám người đến đánh hắn, hắn chỉ né tránh, nhưng có thể khiến quán tính của bọn họ đánh ngã chính mình. Dương Tiễn làm được điều này bởi vì thế giới của hắn không giống người thường. Một giây đối với người bình thường mà nói chỉ là một giây, nhưng đối với hắn một giây còn dài hơn thế. Những động tác của hắn cũng vậy. Trong cùng thời gian, người khác phải chịu trọng lực và quán tính, nhưng hắn lại có thể phá vỡ quy luật này. Đối thủ nhảy từ trên cao xuống, hắn có thể thở dài một hơi, tránh sang một bên né đau, vòng qua đấy đối phương ra, sau đó né thêm một cước và phản đòn lại. Dương Tiễn đánh nhau thì nhanh, nhưng bình thường hắn lại là một người chậm chạp, đi đường hay đi dạo thì đều chậm như sen Những điều này đều là do đạo diễn tạo nên. Vì sao vậy? Bởi vì lúc này Dương Tiễn đang bị phong ấn nguyên thần, con mắt thứ ba cũng bị mù. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến việc vào 12 năm trước, hắn phong ấn muội muội trên Hoa Sơn, muội muội hắn dùng Bảo Luân đăng đả thương Thiên Nhãn, phế đi công lực của hắn. Suốt 12 năm nay thiên hạ đại loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành, Dương Tiễn mất công lực chỉ đành trở thành pháp sư, vẽ bùa diệt trừ yêu quái kiếm tiền. Dương Tiễn phản ứng chậm, động tác rời rạc, bởi vì hắn hoài nghi những gì mình từng tin tưởng, việc làm đó có phải đúng hay không? Thần lực có thể tạo phúc hay không? Dưới danh nghĩa Thiên Đình lập được nhiều chiến công như vậy, vậy tại sao đến người nhà cũng không bảo vệ được? Tôi nghĩ phong ấn thiên nhãn và thần lực của Dương Tiễn không phải gì khác, mà chính là những nghi hoặc trong lòng. Trong đồng thoại Trung Quốc, Dương Tiễn là một vị thần tận tâm làm việc, nhưng trong thần thoại, câu chuyện của Dương Tiễn lại có phần thú vị hơn. Ví dụ, mẹ của hắn là Giao Cơ, một vị tiên nữ trên trời, vì phải lòng người phàm nên sinh ra Dương Tiễn, cũng vì vậy bị thiên đình phạt trấn thủ Đào Sơn. Thời niên thiếu, Dương Tiễn từng lật đổ Đào Sơn để cứu mẫu thân, nhưng nhiều năm sau khi đã công thành danh toại, hắn lại nhốt muội muội dưới Đào Sơn và không cho Trầm Hương cứu mẹ. Tân Phong Thần, Dương Tiễn đã tóm tắt những phần chưa được khám phá này, tạo nên hình tượng Dương Tiễn hoàn toàn khác. Trong phiên bản này, Dương Tiễn còn gặp được Trầm Hương. Trầm Hương một lòng muốn chia đôi đài sen ở Hoa Sơn để cứu mẹ. Tâm niệm này khiến Dương Tiễn nhớ lại bởi vì rất nhiều năm trước hắn cũng đã từng trẻ đôi đào sơn để cứu mẹ mình. Dương Tiễn dường như thấy bản thân của thời niên thiếu, tràn đầy năng lượng, hung hăng và háo chiến. Trên đường cùng Trầm Hương đi tìm chân tướng, tôi nghĩ Dương Tiễn cũng sẽ giải trừ được lời nguyên của Ác Long và có một suy nghĩ khác. Tân Phong Thần, Dương Tiễn đã ra dạp, dùng lối kể mới để diễn giải thần thoại nước nhà, cũng như dùng một góc nhìn khác để truyền tải câu chuyện này. Tôi nghĩ văn hóa của chúng ta càng ngày càng đổi mới và mạnh mẽ hơn. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy ra dạp xem thử nhé. Lần đầu tiên nhìn thấy trấn bồng lai trong tân phong thần bạn sẽ nghĩ đến gì? Tôi nghĩ đến chính là khu CBD của tiên giới. Đó là sự kết hợp của tiên giới và cấu trúc của đô thị hiện đại. Đầu tiên có thể nhìn thấy là mỗi khối kiến trúc đều có nét đặc sắc riêng. Biển hiệu phát sáng giống như những biển hiệu chúng ta thấy trên phố đi bộ. Nhìn xa hơn thì sẽ thấy dòng người đông vui nhộn nhịp. Đây là cảnh tượng chỉ có ở những thành phố lớn. Phi thuyền ra vào cũng phải xếp hàng giống như chúng ta xếp hàng ở bãi đậu xe. Đồng thời nơi đây cũng có các yếu tố của thiên giới. Những đám mây trôi nổi, những tảng đá lơ lửng, di chuyển trong không trung bằng cá chép và rồng. Thông qua những chi tiết này để lại cho người xem một ấn tượng khó quên. Đương nhiên Tân Phong Thần không chỉ là bức tranh về đô thị tiên cảnh, theo dòng chảy câu chuyện, bạn còn có thể thấy được kết cấu phức tạp của nó. Ví dụ như ở dưới cùng của tiên đô là khu dân cư nghèo khó, ngay cả khi đó là ban ngày thì bên dưới vẫn chìm trong u tối, bởi vì ánh sáng đã bị các tòa nhà và tảng đá che chắn không chiếu xuống được. Khu ổ chuột luôn ẩm thấp, bởi vì làn hơi nước được tiên đô tạo ra luôn từ phía trên chảy xuống, Khu ổ chuột là hạ nguồn của những nguồn nước thải từ khu CBD chảy xuống. Khu CBD xa hoa và ngôi làng chật chội ít được biết đến có phải rất chân thực không? Tân Phong Thần luôn có thứ gì đó khiến người ta chói mắt. Ví dụ như cỗ máy này, nó có thể giúp thần tiên đi lại trong ba cõi. Bên ngoài là kết cấu cổ đại nhưng lại có tia điện và cảm quan của một cỗ máy hiện đại. Hoàn tất cài đặt, tiến về phía trước, Phương Hồ, mà ở nơi tiên cảnh thực sự, Kim Hà động nơi mà sư phụ Dương Tiễn canh giữ cảnh tượng đã trở về lối thẩm mỹ cổ điển, tĩnh mịch phiêu du. Để tiền ý càng thêm đậm đà thì những đám mây mỏng nhẹ đã được tạo ra. Lại đến xem sa mạc Doanh Châu. Đây là cảnh tượng sa mạc theo phong cách quốc phong. Trên sa mạc cát vàng có một tòa tháp đỏ và bầu trời chuyển sắc. Mở đầu là màn biểu diễn của Phi Thiên Vũ. Ekip kỹ thuật đã tạo ra hoàng hôn màu vàng đồng. Nó không chỉ tôn lên vẻ đẹp của hồ bán nguyệt bên ngoài mà còn tôn lên chi tiết của bức tranh màu sắc. Cùng với động tác của Phi Thiên Vũ đã tạo nên hiệu ứng như phim điện ảnh. Đây đều là những chi tiết không thể bỏ lỡ giúp chúng ta hiểu hết dụng ý mà đạo diễn gửi gắm trong bộ phim. Học 1000 điều hay thì mới nghĩ ra 100 ý tưởng. Ngay cả khi khán giả chỉ có thể hiểu được 10 khung hình, thì ấn tượng của cái đẹp vẫn sẽ được lưu lại. Tác phẩm công chiếu đã càn quét toàn dạp bởi hiệu ứng sinh động trên màn hình lớn. Các bạn yêu thích phim ảnh thì hãy nhanh ra dạp thưởng thức nhé. Bạn có thích thần thoại Trung Quốc như thế này không? Tôn Ngộ Không trong bộ Tây phục đỏ, Na Cha trong bộ giáp siêu anh hùng, Thanh xà cá tính cầm súng, hay là Dương Tiễn ngồi trên phi thuyền. Lần đầu thấy những tạo hình này, tin chắc các bạn sẽ cảm thấy lạ mắt. Càng không cần nói, bọn họ đều không phải là trai xinh gái đẹp. Cái đẹp của chúng ta quan trọng nằm ở trái tim và tấm lòng. Khi tôi nhìn thấy Tôn Ngộ Không này, điều đầu tiên tôi nhớ đến chính là những lời nó nói với Na Cha. Thỉnh được chân kinh thì có ích gì? Những phiền não trên thế gian này, chân kinh không giải quyết được. Khai chiến thì có làm sao? Tất cả đều như sóng biển đông, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Sống mấy ngàn năm nay, ta cũng không thay đổi được gì. Trở thành thần thánh, nó cũng từng chiến đấu vì những bất công. Trong mấy ngàn năm qua, nó đã từng chiến đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng thế giới vẫn không thay đổi. Tề Thiên Đại Thánh ném đi gậy như ý thể hiện sự bế tắc trước kiếp luân hồi ngàn năm. Một anh hùng bế tắc sẽ là một anh hùng mất đi sức chiến đấu. Hành động này của Tôn Ngộ không đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Khi tôi nhìn thấy Na Cha, tôi nghĩ ngay đến việc cậu bị ký ức 3.000 năm trước bùa vây. Khi cậu thấy lại hình ảnh bản thân đang chiến đấu, chống lại bá quyền và gian ác, dùng bạo lực để chống bạo lực, đến khi công lực phản phệ, liên lụy người vô tội, càng chìm sâu vào khổ nạn và thù hận. Hậu quả chính là cậu bắt đầu hoài nghi bản thân và năng lượng của mình. Vì vậy nguyên thần của Na Cha vẫn luôn ngủ yên, vì thế cậu cũng trở thành một phàm nhân bình thường. Vậy còn Dương Tiễn thì sao, ngáp dài cả ngày, không có sức sống. Hắn cũng bị mất đi thần lực, những nhân vật thần thoại này cũng ở trong tình trạng tương tự. Trong những năm đầu chiến đấu, vì lập được chiến công nên được người đời ca tụng, nhưng sau này họ chịu phải đả kích, phát hiện thần lực không thể thay đổi thế giới, đều gục ngã trước hiện thực tàn khốc, thậm chí đánh mất bản thân mình. Xem qua hai tác phẩm trong bộ phong thần bảng, tôi đều cảm thấy hiếu kỳ, những vị anh hùng này đều sẽ đối mặt với thử thách mới, kiếp nạn và tà ác vẫn đang nhởn như ngoài kia. Chuẩn bị lần nữa trùng sinh, vậy bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ đáp án nằm ở hai nhân vật này, Bạch Xà và Thanh Xà. Ở bọn họ không có sự bất lực trước thời cuộc, ngược lại còn thấy một quyết tâm không quay đầu. Bạch Xà biết rõ rằng bản thân sẽ đau lòng, thậm chí hồn bay phách tán, nhưng cô vẫn một lòng đến nhân gian tìm hứa tiên. Thanh Xà, dù có mất mạng, mất đi pháp lực, nhưng cho dù có phải đối mặt với bao nhiêu kiếp nạn ở thành Tu La, cô cũng quyết không nhảy xuống vô trì để giải trừ kiếp nạn, quên đi đau khổ. Đời đời kiếp kiếp đều không muốn buông tay. Chấp niệm trong lòng bọn họ chính là hồi ức, tình nghĩa và duyên phận. Đối với Bạch Xà mà nói, đó là những ký ức khi ở bên Hứa Tiên, là khi đồng sinh cộng tử trong tháp bắt Yêu. Đối với Thanh Xà mà nói, đó là ngàn năm bên cạnh Bạch Xà, cùng đối mặt với sự truy sát của kẻ thù, sự phản bội của sư phụ, cũng cùng nhau hiểu rõ không thể vì vậy mà nhấn chìm Kim Sơn. Chấp niệm của bọn họ đều liên quan đến tình yêu. Quay trở lại với Tân Phong Thần, Dương Tiễn, nếu như Dương Tiễn muốn một lần nữa mở ra thiên nhãn, hắn cũng sẽ phải trở về với chấp niệm trong quá khứ một lần nữa. Trong câu chuyện này, Dương Tiễn mất đi tiên lực sẽ tìm được Trầm Hương, hơn nữa còn phải đưa ra lựa chọn, chọn giúp cậu ấy hay ngăn cản cậu ấy. Dương Tiễn trong thần thoại cổ điển đã ngăn cản Trầm Hương, cho dù Trầm Hương là cháu mình, bị nhốt dưới núi là em gái mình, hắn cũng sẽ đứng về phe đối lập. Nhưng trong câu chuyện này, Trầm Hương sẽ gợi nhớ cho Dương Tiễn về thời niên thiếu, cũng đã từng xẻ đôi đào sơn để cứu mẹ cùng một mục tiêu, liệu Trầm Hương có nhận được sự đồng cảm của Dương Tiễn hay không? Nếu Dương Tiễn có thể nhớ lại mọi chuyện trước đây, tôi nghĩ Dương Tiễn cũng sẽ tìm lại được sức mạnh của mình. Quy luật trời đất Qua bộ phim này, chúng ta biết được làm thế nào để làm mới câu chuyện truyền thống của đất nước. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần học tập thanh xà và bạch xà. Cho dù ánh sáng của chúng ta bị khó khăn và phiền não che mất, chúng ta cũng không được quên đi nguồn gốc của bản thân. Đó là những nét đẹp truyền thống, là những thần thoại dân gian. Cho dù thời đại ngày nay có thay đổi nhanh chóng, thì nguồn gốc và lịch sử sẽ trở thành tâm niệm của mỗi chúng ta. Tôi nghĩ đây cũng là thử thách cho những người làm phim. Trong tác phẩm của họ, chúng ta luôn thấy được những thiết kế mới lạ kết hợp giữa cổ kính và hiện đại, nhìn thấy những vị thần của hai giới tiên ma ở định dạng 3D, đồng thời cũng thấy được những đặc điểm của thế giới hiện đại được lồng ghép khéo léo. Nhưng điều khiến người ta cảm động là việc ekip làm phim đã tìm hiểu và bám sát những câu chuyện dân gian, ví dụ như duyên phận cách biệt rồi lại trùng phùng của Bạch Xà và Hứa Tiên, lại ví dụ như chấp niệm trẻ núi cứu mẹ của Trầm Hương và Dương Tiễn, Nhớ kỹ những chấp niệm này sẽ khiến bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, mà chúng ta cũng sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều.